Hi các bạn là mình Huyền Việt đây Thật là lâu quá rồi mình mới làm lại vlog về uh, du học Đài Loan đúng không? Bởi vì thực sự là trong một năm vừa qua mình khá là bận Mình phải uh, hoàn thành những cái khóa học, những cái môn học mà mình vẫn còn uh, để để cho đủ tín chỉ để có thể ra trường Và ngoài ra thì mình còn phải viết luận văn thạc sĩ để ra trường nữa Thì trong cái khoảng thời gian đó mình không chỉ là vừa học vừa viết luận mà mình còn phải đi làm thêm mà không chỉ <laughs> một công việc làm thêm mà mình làm tận hai công việc làm thêm lận như các bạn nếu các bạn theo dõi những cái video trước thì các bạn cũng sẽ biết đó là đi dịch thuật trong một công ty ờ, ở quận nội hồ ở đài bắc và dạy ờ, tiếng anh giao tiếp tại trường đại học của mình học luôn thì ờ, cái mục đích của cái video hôm nay á, mà mình muốn gửi đến các bạn đó chính là làm sao để có thể tự làm một cái bộ hồ sơ du học Đài Loan mà không cần phải nhờ qua trung tâm tư vấn. Rồi và cái việc đầu tiên mà các bạn cần phải làm đó chính là xác định xem là mình muốn đi du học Đài Loan theo cái kiểu gì. Thì uh, cái cơ bản nhất mà mình có thể nói ở đây đó chính là một là các bạn đi du học ngôn ngữ, có nghĩa là bạn đi học tiếng Hoa tại Đài Loan. Hai là các bạn đi học chương trình đại học hoặc là sau đại học đúng không? Thì cái chương trình học đại học hoặc là sau đại học á, thì thường có hai kiểu kiểu thứ nhất đó là uh, du học kiểu học vừa hệ, uh, ờ, hệ vừa học vừa làm thì cái hệ này á, thì thường là các bạn sẽ phải đi qua trung tâm nên là mình sẽ không nói tới ở đây mà là mình sẽ nói kỹ hơn về cái vấn đề đó là bạn uh, làm um, hồ sơ để đi du học theo kiểu là học đại học hoặc là sau đại học hoặc là học ngôn ngữ tại các trường đại học nhé Ok thì việc đầu tiên chắc chắn là bạn sẽ phải có một cái chút một cái khái niệm nào đó về cái trường mà bạn muốn theo học đúng không? Hoặc là bạn nếu mà bạn chưa biết gì về các trường đại học ở Đài Loan đi chăng nữa thì cái việc đầu tiên của bạn đó chính là phải tìm hiểu thông tin về các trường mà bạn muốn theo học. Thì thường là đơn giản nhất, ví dụ như mình trước đây thì mình cũng không có biết là các trường đại học ở Đài Loan như thế nào. Thì việc đầu tiên đó là search trên Google để tìm ra top 10 hoặc là top 5 trường đại học tốt nhất Đài Loan chẳng hạn để theo học và ngoài ra thì bạn còn có thể xác định xem là bạn muốn học ở thành phố nào ở Đài Loan trước ví dụ như là bạn muốn học ở thành phố Đài Bắc bạn muốn học ở Đài Trung, Đài Nam hoặc là Cao Hùng thì bạn sẽ tìm các trường đại học, danh sách các trường đại học ở đó và lựa chọn hoặc là đọc review, đọc những cái uh, thông tin về cái trường đó hoặc là về cái thứ tự xếp hạng của cái trường đó trên cái bảng xếp hạng thế giới chẳng hạn để tìm xem là nó phù hợp với mình hay không phù hợp với nguyện vọng và phù hợp với cái background trước đó của bạn hay không để bạn có thể apply vào sau khi đã tìm được những cái list danh sách trường mà bạn muốn apply vào rồi thì chúng ta sẽ tiến đến cái bước đó là tìm hiểu sâu hơn về cái trường đó và tìm hiểu sâu hơn về cái đoạn đó là họ yêu cầu những cái những cái tiêu chí gì để bạn có thể đáp ứng và nộp hồ sơ cho họ thì đến đây bạn sẽ đi vào website của từng trường nhé và ờ, sau đó bạn tìm cái mục admissions và sau đó thì trong cái mục admission thường họ sẽ có một cái quyển handbook ý là hướng dẫn cho các bạn đó đó là ồ cái trường của tao thì sẽ có những cái khoa gì rồi tiền học phí như thế nào làm thế nào để apply vào trường tao trường tao yêu cầu những cái gì cái gì cái gì bla bla bla hầu như những cái thông tin cần thiết về trường và những cái thông tin tuyển sinh cơ bản nhất thì thường nó sẽ nằm trong quyển handbook này rồi các bạn cố gắng tìm cái quyển này hoặc là tìm cái trang này trên cái mục admission của website trường và sau đó download về in ra đọc thật kỹ highlight những cái điểm mà người ta yêu cầu bạn phải hoàn thành và nộp hồ sơ cho họ nhé À, rồi thì tiếp theo là đến sẽ đến cái phần đó là làm sao để làm một cái bộ hồ sơ hoàn chỉnh đúng không? Thì thường á, là mỗi trường họ sẽ có những cái yêu cầu khác nhau. Tuy nhiên là hầu như tất cả các trường họ sẽ đều yêu cầu những cái giấy tờ cơ bản như sau đầu tiên thường là bạn sẽ phải điền vào một cái đơn của họ ở trên online một cái đơn online hoặc là cái đơn đó nó có thể là file pdf và bạn có thể in ra để bạn nộp theo đường bưu điện chẳng hạn cũng được nếu như mà có một cái số trường thì họ sẽ yêu cầu bạn nộp hoàn toàn trên hệ thống online của họ luôn nên là bạn sẽ phải điền vào cái đơn online đó những cái thông tin cơ bản về bạn rồi thông tin về gia đình rồi thông tin liên hệ bla bla bla ok và cái tiếp theo thường họ sẽ yêu cầu đó chính là thư giới thiệu của giảng viên đã từng dạy bạn trước đây hoặc là thư giới thiệu của giáo viên đã từng dạy bạn hoặc là nếu mà bạn đã đi làm rồi thì bạn cũng có thể xin uh, cái thư giới thiệu từ cái thủ trưởng đơn vị của bạn sếp của bạn ok và tiếp theo mục tiếp theo đó chính là uh, bằng đại học và bảng điểm bằng đại học và bằng điểm thì tất nhiên là bạn sẽ phải uh, nếu mà nó không có tiếng Anh nhá thì bạn sẽ phải dịch nó sang tiếng Anh bạn phải đi đóng dấu tư pháp đóng dấu tư pháp xong bạn sẽ phải đi qua sở ngoại vụ để hợp thức hóa cái con dấu đó và từ đó bạn đưa cái dấu đó à, đưa hai cái bảng đó để nộp lại cho bên uh, văn phòng văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam và tiếp theo đó là ấy nộp cho họ cái uh, năng lực ngoại ngữ nếu mà bạn ừ, đi học mình nhớ không nhầm là nếu mà bạn đi học uh, ngôn ngữ thì cái bằng uh, TOEIC hoặc là bằng IELTS thì cái điểm của nó sẽ yêu cầu thấp hơn còn về nếu mà bạn đi học đại học thì điểm nó sẽ yêu cầu cao hơn một chút thì tùy vào cái ừ, chương trình học đại học của bạn dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh hay là dạy hoàn toàn bằng tiếng Trung mà họ sẽ yêu cầu cái bằng năng lực tiếng Anh hoặc năng lực tiếng Trung phù hợp Ờ, tiếp theo uh, đó là một cái phần đó là chứng minh tài chính thì cái phần chứng minh tài chính này thì mình sẽ thấy uh, mình có thấy là um, có rất là nhiều bạn sẽ thắc mắc về cái vấn đề này đó là bạn phải chứng minh như thế nào mà giả nếu mà bạn có sổ tiết kiệm mang tên của bạn rồi thì nó là quá đơn giản rồi đúng không hoặc là bạn có thể mượn uh, sổ nhà đất của ba mẹ bạn hoặc là nói chung là tất cả những cái giấy tờ gì mà chứng minh um, tài sản hiện hữu mà các bạn có thì bạn có thể uh, mượn ba mẹ và ngoài ra thì kèm theo cái sổ hộ khẩu của gia đình để chứng minh cái mối quan hệ của bạn và cái người chủ sở hữu cái tài sản đó bạn có thể uh, mang đi um, photo công chứng hợp thức hóa lãnh sự hợp thức hóa ngoại vụ và sau đó thì uh, nộp kèm bản bản gốc và bản sao khi mà đưa hồ sơ lên thì thực ra là cái bản gốc đó bạn chỉ cần đưa lên để đưa bên văn hóa phòng văn hóa Đài Bắc họ kiểm chứng thôi sau đó thì họ sẽ trả lại cho bạn ngay cái cái bản gốc đó nên bạn không có lo bị mất còn trong cái trường hợp mà nhà bạn không có gì cả có nghĩa là bạn không có tài khoản ngân hàng mang tên của bạn hoặc là tên của bố mẹ bạn và nhà của bạn cũng không có sở hữu một cái yêu cầu tiếp theo nữa đó chính là cái kế hoạch học tập thì cái kế hoạch học tập thực ra rất là đơn giản mà bạn cũng không cần phải hỏi và mượn ai đâu bởi vì cái kế hoạch học tập ở trên Google rất là nhiều ví dụ như là bạn có thể search theo kiểu là study plan uh, ờ, bla bla bla thì nó sẽ ra cho bạn một cái list những cái cái kế hoạch học tập mẫu và bạn có thể tham khảo uh, dựa trên đó mà tham khảo và các bạn viết ra thì cái kế hoạch học tập này á ừ, nó sẽ cần cho khi mà bạn nộp vào trường và cũng đồng thời là khi bạn nộp để làm visa đi qua du học á, thì uh, văn phòng văn hóa đại bắc họ cũng yêu cầu luôn đó nha các bạn và cuối cùng đó là một cái bài luận uh, thường là trong cái bài luận này á bạn sẽ phải trả lời những cái câu hỏi ví dụ như là uh, cái động lực nào để cho bạn muốn đi học ở Đài Loan và muốn đi học vào cái trường này và bạn có những cái đặc điểm gì nổi bật và tại sao cái trường này nên chấp nhận bạn trở thành một cái sinh viên của họ và xa hơn nếu mà bạn cũng có đăng ký vào cái chương trình học bổng của họ ấy, thì đây là cái bài luận để cho họ có thể xem xét ờ, họ có nên trao học bổng cho bạn hay không uh, sau khi họ đọc cái bài luận này để hiểu rõ về cái con người về cái định hướng về cái cách mà bạn giải quyết một cái vấn đề như thế nào thì họ cũng sẽ dựa trên cái cái bài luận này bên cạnh những cái yếu tố như là về uh, bảng điểm và về cái bằng đại học của bạn trước đó hoặc là bằng cấp 3 của bạn trước đó chẳng hạn thì cái bài luận này cũng rất là quan trọng để ờ, có thể quyết định bạn được sẽ được chọn vào hay không nói tóm lại là những cái yêu cầu để làm hồ sơ đi du học Đài Loan rất là đơn giản không có gì mà khó cả nên là việc đầu tiên mà bạn cần phải làm đó chính là uh, theo kinh nghiệm của mình á, là bạn hãy nên in nó ra in ra cái cái tờ hướng dẫn mà hướng dẫn tuyển sinh của cái trường đại học mà bạn muốn nộp á bạn highlight những cái điểm mà yêu cầu của họ và ngoài ra nên nhớ là những cái gì mà bạn không biết thì Google nó đều có cả bạn đều có thể tìm hiểu mẫu trên Google và sau đó tự làm không cần thiết phải nhớ đến cái trung tâm du học đâu còn nếu mà bạn xem đến đây rồi mà vẫn còn những cái thắc mắc chi tiết hơn và nhỏ hơn hoặc là nhiều hơn nữa thì bạn vẫn có thể comment ở dưới cái youtube này cho mình và mình sẽ trả lời cho bạn ngay uh, bằng cách là trả lời bạn bằng um, reply bạn, bình luận của bạn hoặc là mình sẽ làm thêm một cái video nữa nếu cần thiết để giải thích kỹ hơn cho các bạn nhé chúc các bạn thành công và may mắn